là bán theo có chục ngàn có mấy trăm ngàn có mấy triệu có tùm lum nhiều dạng lắm ừ. đẹp ha đẹp quá ha ừ đó là lạc nuôi cái mà thích nghi nhiều lắm nhiều dạng nó trời nhiều một con tép này cái giá nó sao vậy thì đó có tí rồi ờ, tùy ờ, tùy con tùy con mà à, tùy con tùy con của em của anh thì ờ, nó trung bình dưới trăm con chấm ngàn con á à, dưới trăm trăm độ luôn còn có nhiều loại lắm nhiều loại nó có mấy trăm rồi mấy triệu rồi vậy ừ. đủ loại hết cái này mình nuôi dễ mà ở đây nuôi thì ok luôn em nuôi số lượng nhiều lắm mà hồi đó bỏ bê á à. nhiều rất nhiều lắm đúng là giờ cả ngàn con hai ngàn con rồi ghê yeah. ừ con là cho một con là cả trăm ngàn ha mấy con này loại đó là rẻ đây này loại trăm loại à, như con đen á đen thu chứ kìa thì hiện tại giá thị trường bây giờ đang 60 ngàn một con con đang đang mung ở trăm á ờ đang mung đó đang mung là 60 còn à, trong này nó có mấy con quay rác cũng sẽ cỡ 6 60 à dạ. của anh mắc nhất là cỡ 60 con à 60 ngàn ừ. nó đẻ đã lắm anh thấy thích con chưa nè xíu nữa thôi nè đó dạ, thích con á à, thấp hồ luôn nhiều lắm còn mấy lớp ở trong mấy cái bụi đó nhiều lắm <coughs> chăm cái nó đẻ ghê để đẻ xong bán với để làm gì anh hả thì số lượng, được nhiều thì anh nói cho nó đóng sỉ, chứ còn bán ở lạc thì không không được bao nhiêu hết anh dạ à máy của em á hả ừ chụp tiếp những người zalo trên nhà à để ừ, thôi em chụp chụp chụp chụp mấy cây à. khi mà nó ăn á nó ăn coi nó đã cho nó ăn nó ăn ừ, cho nó ăn nó bu vô lão cái này ở trên Sài Gòn mình nuôi được không anh Sài Gòn nuôi được phải có máy lạnh á nó phải nuôi máy lạnh Ừ, cái này nó phải chịu lạnh tùy à. tùy dàn thép hả tùy dàn thép mấy nhưng mà thép màu thì nó lại không có giá thép màu nó rẻ lắm màu thì nó chịu nóng nhưng mà nó giá nó có 15 ngàn à. đó anh phải ăn cục nó vô nó thì hồi người nó bu vậy đã lắm nó bu bu một bậy luôn <coughs> sáng nay mới cho ăn trứng đó, giờ nó, nó ăn rải ra nó ăn trứng à. trứng vô nó rã hết rồi đó giờ nó, nó lục cái đèn nó ăn nó hay lắm nó không có để dư đâu hả nãy em tưởng tưởng con cá chứ để ý lại con tết hay hả <laughs> quá đẹp con này nhìn đẹp ghê ừ. không có anh ơi có nhiều con mắt lắm luôn đây mắc lắm anh ờ, nhiều con cũng tới ờ, trăm triệu luôn á ghê à trăm ba triệu cả giá nó mua á trăm ba triệu con Thì đầu tư vô cái này để nuôi cái này cũng tính nó mắc hơn cá mắc hơn ừ. mắc hơn nhiều luôn nhiều thằng nó, nó, nó đầu tư cái này tiền ờ, tiền chục tỷ luôn á mắc lắm chết ừ. giờ vừa tôi cái hồ không tính hồ không phải bao nhiêu triệu hơn chứ anh nếu mà hồ này anh ờ, đầu, tư đầy đủ nguyên cái vàng như vậy hồ thôi hồ trước á cái hồ thì đã ừ, cái hồ, thì chiều chiều mấy hả chiều mấy hả hồ... bơm hồ đó chiều mấy hả ừ. bơm nè rồi ờ, hồ này rồi đen thị trường bắp phải chiều mấy hai triệu nếu dạ, ra ngoài thì... nếu mà ra xe ra ngoài thì chắc nó quốc thành hai triệu ừ. đổ lên không có giá chiều ừ. mấy hai triệu cho nó lọc từ từ chửi mắt cái cây đó ừ. cây với cái nền cái cây đó ờ, bây giờ nếu mà rẻ rẻ em đâu có bán ví dụ như nguyên một cái dàn cây đó cây nó anh giữ chơi lâu lắm rồi bèo bèo cái bùi đó bây giờ thì có sự là 5 triệu bán chứ còn dưới 5 triệu không không cho rằng <laughs> cũng khủng khiếp lắm đó nó như bùi này bèo bèo là phải ờ, sáu bảy trăm ngàn này bụi cây này không à, chứ còn à, rẻ là không không có em thấy cái cây bưởi nó sẽ gớm ồm mà nó bán 200 trăm không ừ. <laughs> gớm ồm luôn chứ không phải được như vậy đâu tùy giống như cái ráy đó thì rẻ ráy nó, nó, nó, nó dễ sống nhưng mà rẻ đó là giá ở Sài Gòn nó bán khoảng chừng tầm ba bốn chục ngàn một bụi đó rẻ thì cái con con màu đen thui này là nó có giá trị hơn rồi anh à đi giống mới giống mới hơn ha à bây giờ nó ra nhiều giống mới lắm nó nhập từ bên nhật về luôn á đấy cũng nhập về đài loan đó là giống cá coi quá à. cái màu này giống con cá coi quá à. Ố mình vào đổ nước nên đầy tới đây chứ không? Dạ. đổ hôm này, cái này thôi được rồi, còn cái đó lên xuống nhau mình chỉnh, cái đó chỉnh đi mà. Rồi kéo lên cái xuống đường nữa như vậy em thấy đang tử nó ồn quá bỏ vậy à? nó kêu ghim tay với ốc luôn trời trời thôi tà gì thôi bỏ luôn không sao giờ trao đổi nó buộc không trao đổi chứ hồi nãy anh cho nó ăn cái cây gì anh à, cái đó là cái thức ăn của nó đó em à. từ nó bu vô đông lắm cái đó thức ăn của nó đó đó là bu tại sáng giờ nó ăn trứng nó nó, nó no chứ đúng là nó bu ghê lắm <laughs> bu cục luôn á cho nó ăn lòng đỏ đó nó rải ra nó ăn à. Rồi, tính ra cái hồ này không cũng nhiều tiền nha hè hồ này nếu mà ở đây thì ờ, hiện tại ờ, giờ nó giá nó khoảng chừng chục còn khoảng đó con chục mới làm được cái hồ gì vậy nói chung là vậy <laughs> đèn lọc hồ phân đó đèn lọc hồ phân chưa kể tép tép này giờ đi bác sĩ thôi cũng 15 ngàn con ừ. giá sĩ 15 ngàn con, trăm con cũng hết triệu rưỡi <laughs> Mà nó đẻ, nó đẻ nhanh không anh? Đẻ nhanh, nhưng mà cái hồng Đà Lạt nó, nó hợp nó đẻ nhanh lắm nha à. về Sài Gòn, nếu mà về Sài Gòn em phải nuôi mấy lọc thì nó, nó đi ngon Đẻ nhanh lắm Dạ là nước này nó bắt lạnh liên tục anh à, cỡ, cỡ 25-26 là ok Ở đây thì dưới 25, dưới 25, dưới 26 luôn ở đây nó nhiệt độ ở đây nó khoảng chừng được 21 22 à. à mà nhiệt độ thích hợp nhất của nó là khoảng 24 ờ, 25 á 45 nó để mạnh hơn rồi đó nhưng mà nóng thì nó chịu nổi nóng chịu nổi à, nóng nó chết dần nha ví dụ như ờ, quá 26 độ là thấy nó nó mệt nó chịu lạnh mình rất lạnh đây mình chỉ biết tới cái tên tép cảnh thôi chứ đâu với cái tên gì nữa có chứ em tên nhiều, chứ à. nó tên nhiều lắm dụ như dòng này của anh thì nó gọi là tép ong nè tép ong tép ong còn cái dòng đen đó là nó gọi là kinh công kinh công à. lách kinh công lách kinh công ờ rồi quay rác thì nó giống cái gian con kinh công đó đó trong, trong hồ đang cũng có mấy con nhưng mà nó nấp kỹ đó nó nó, nó ít ra đó. À. nó giống cái trang con đen này nhưng mà nó là màu đỏ màu đỏ à, đỏ trắng nó y chang nó vậy luôn á nhưng mà nó ra màu đỏ mận chín đẹp lắm à. như con đó thì giá trị cũng cao con đó thì ờ, con đó nó hàng nó cũng hiếm con nó ít lắm con đó thì ờ, giá nó khoảng 80 phần trăm rồi vậy đó ừ. rồi em coi có con màu trắng bóc mới đẻ kìa đó anh thấy nó xíu ở trong luôn à. trắng bóc luôn kìa anh anh giữ giữ giữ cho em nè quay quay nè không à, anh vâng. vô đi anh vô đi anh vô đi anh giữ giùm em đi dự vô anh chỉ em um, cái đây em đang làm <laughs> bây giờ anh thấy anh chỉ dùng em làm sao đó, anh cứ chị nói cái con nó dùng em đó, thì dòng à, này là ông này ông đỏ này cho vô sáng luôn đi thằng kia là thanh cái quay thôi thằng kia là ông đen dạ. đó ông đỏ đây ông đỏ đây dạ. kia ông đen. đó là kinh công lết kinh công đen đó là kinh công á à, còn ở trong à, kia con trắng bóc thì nó gọi là con golden đó con trắng nhỏ xíu ở trên cái lá kia đó thấy không đó thấy chưa đó, mấy dòng đó thì nó cao hơn một chút gọi là con golden à, con golden à, ờ, còn có mấy con quay rác đẹp lắm mà em nó nó nó, trốn chứ nó đẹp lắm nhìn nó sang lắm yeah. Dạ. ừ. nó đẹp hơn con kinh công này luôn nè quay rác yeah. Dạ. ừ. tại vì nó ra màu đỏ mận chín nó đẹp lắm yeah. Dạ. ừ. nó là màu à, đúng màu đậu nho luôn á đây. đây anh uh, chuyên chơi uh, tôi test em à, mọi người <laughs> thầy test nha rồi cảm ơn mọi người đã, đã xem kênh linh quân đình nha